Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thành Pháp của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ review cho cả nhà một dự án đó là dự án Đức Tháp 3 tọa lạc tại thị trấn Lao Yên, huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương. Dự án Đức Phát 3 có tổng quy mô 30,54 ha với tổng số nền lên đến 1.700 nền. Sở hữu vị trí vô cùng đất địa cùng với sự thừa hưởng các tiện ích trong khu vực cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại không gian sống hài hò và lý tưởng. Đức Phát Ba nằm giữa các trung tâm công nghiệp lớn, dự án sở hữu giá trị kết nối cực kỳ cao. Với những ưu điểm trên thì việc đầu tư vào đất nền tại dự án Đức Phát Ba chỉ có lời chứ không bao giờ lỗ bởi dân số càng tăng thì đất không bao giờ tăng đúng không ạ? Tại mỗi dự án trời tiện nghi và không gian xanh luôn được chú trọng và dự án Đức Phát Ba cũng không ngoại lệ với hệ thống công viên, giải trí và cây xanh được bố trí dọc các con đường chính. Dự án mang đến môi trường sống trong lành tràn đầy năng lượng sau những ngày lao động mệt nhọc của cư dân nơi đây. Với diện tích đa dạng, trung bình từ 70 m2 cho đến 125 m2 giúp với khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn đỡ mua đầu tư hoặc mua ở kinh doanh hoặc cho thơ. Theo quy hoạch, dự án phát triển với những dãy nhà phố liền cờ được thiết kế ưu việt, hạ tầng đồng bộ, các tuyến đường giao thông, nội khu hạng mục cây xanh hệ thống điện hệ thống chiếu sáng đều hoàn thiện giá bán cực kỳ hấp dẫn chỉ với từ 800 triệu cho đến tầm khoảng 1 tỷ 500 triệu thì cả nhà có thể sở hữu một lô đất có diện tích từ 70 m2 cho đến 125 m2. Như vậy, quý khách hàng còn ngần ngại gì mà không nhấc máy lên gọi ngay cho toàn thực phát với số điện thoại 0972 332 894 để sở hữu ngay một lô đất có vị trí vô cùng đắc địa như tại dự án đất phát 3. Toàn Thịnh Phát xin kết thúc video tại đây. Cả nhà xem thấy hay thì hãy nhấn bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ.